Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn các gói cước theo ngày mới nhất các bạn nhé. Đăng ký gói cước D5, giá chỉ có 5.000 đồng cho một lần đăng ký, bạn có ngay 1GB data tốc độ cao, sử dụng trong ngày, dùng hết 1GB data sẽ tính thêm cước phí là 75 đồng trên 50 kilobit, cú pháp để đăng ký, soạn tin nhắn, D5 gửi đến tổng đài 999. Gói cước D15 Giá cước chỉ 15.000 đồng, bạn có ngay 3GB data tốc độ cao sử dụng trong 3 ngày, tính từ thời điểm đăng ký. Để đăng ký, soạn tin nhắn như sau: DL dấu cách D15 gửi đến tổng đài 9084. Đăng ký gói cước D30 chỉ với 30.000 đồng cho một lần đăng ký. Bạn có ngay 7GB data tốc độ cao Sử dụng trong 7 ngày, tính từ thời điểm đăng ký. Cú pháp để đăng ký. Soạn tin nhắn DL dấu cách D30 gửi đến số 9084. Đăng ký gói cước M10, giá chỉ có 10.000 đồng cho một lần đăng ký. Bạn có ngay 50 mê data tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Tính từ thời điểm đăng ký gói cước, cú pháp để đăng ký, soạn tin nhắn DL dấu cách M10 gửi đến số 9084. Đăng ký gói cước M25, giá chỉ 25.000 đồng cho một lần đăng ký. Bạn có ngay 150 MB data tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Tính từ thời điểm đăng ký gói cước, cú pháp để đăng ký, soạn tin nhắn DL dấu cách M25 gửi đến số 9084. Gói cước HD70, giá cước chỉ 70.000 đồng. Bạn có ngay 3,8GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày. Để đăng ký, soạn tin nhắn như sau. DL, dấu cách, HD70 gửi đến tổng đài 9084. Đăng ký gói cước HD90, giá chỉ có 90.000 đồng cho một lần đăng ký. Bạn có ngay 5,5GB data tốc độ cao. Sử dụng trong 30 ngày, cú pháp để đăng ký, soạn tin nhắn DL dấu cách HD90 gửi đến số 9084. Đăng ký gói cước HDP70, giá chỉ có 70.000 đồng cho một lần đăng ký. Bạn có ngay 2GB data tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Bạn còn được miễn phí 70 phút gọi nội mạng, áp dụng cho tất cả các thuê bao của mobile phone cú pháp để đăng ký. Soạn tin nhắn DL dấu cách HDP 70 gửi đến tổng đài 9084. Đăng ký gói cước HDP 100, giá chỉ có 100.000 đồng cho một lần đăng ký. Bạn sẽ có ngay 3GB data tốc độ cao. Sử dụng trong 30 ngày, bạn còn được miễn phí ngay 100 phút gọi nội mạng. Gói cước áp dụng cho tất cả các thuê bao của mobile phone. Cú pháp để đăng ký, soạn tin nhắn DL dấu cách HDP 100 gửi đến tổng đài 9084. Đăng ký gói cước MC79 Giá chỉ 79.000 đồng cho một lần đăng ký, bạn có ngay 4GB data tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Bạn còn được miễn phí gọi nội mạng 1.000 phút và miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng cú pháp để đăng ký. Soạn tin nhắn DL dấu cách MC79 gửi đến số 9084. Đăng ký gói cước MC90, giá chỉ 90.000 đồng cho một lần đăng ký. Bạn có ngay 5GB data tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Bạn còn được miễn phí các cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút và miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng. Cú pháp để đăng ký, soạn tin nhắn DL dấu cách MC90 gửi đến số 9084. Gói cước C120, giá cước chỉ 120.000 đồng. Bạn có ngay 120GB data tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 4GB, đặc biệt hơn nữa, bạn được miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng. Để đăng ký, soạn tin nhắn như sau: DL dấu cách C120 gửi đến tổng đài 9084.